chuỗi sức khỏe xin chào các bạn. Các bạn thân mến, giảo cổ lam là loại dược liệu quý. Từ xa xưa, vị thuốc này đã được vua chúa sử dụng để tăng sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, làm đẹp cho cung vi. Vì vậy, người Trung Quốc đã ưu ái đặt tên cho loại cỏ này là cỏ trường thọ. Ở Nhật Bản, giảo cổ lam còn được gọi là phúc ấm thảo và đã được các nhà khoa học Nhật Bản công nhận đây là loại thảo mộc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Ở Việt Nam, các nhà khoa học đã phát hiện loại thảo mộc này ở vùng núi Phan Xipang và vùng núi Đá Vôi ở Hòa Bình. Theo nghiên cứu, rào cổ lam ở Việt Nam cũng có chất lượng không thua kém gì ở Nhật Bản và Trung Quốc. Thưa các bạn, rào cổ lam là cây thân thảo, có thân mảnh. Từ những thế kỷ 17 ở Trung Quốc đã được các vua chúa sử dụng trong chế tác thần dược kéo dài tuổi thọ, làm đẹp cho cung phi. Bởi thế, người Trung Quốc đặt cái tên ưu ái cỏ trường thọ. Sau đó, người Nhật Bản khi nghiên cứu tuổi thọ bình quân là 98 của bộ lạc ở vùng núi cao, phát hiện người dân vùng này đã dùng cây rào cổ lam để chế biến và uống hàng ngày. Người Nhật gọi rào cổ lam là phúc ẩm thảo. Ở Việt Nam, lần đầu tiên giáo sư Phạm Thanh Kỳ Phát hiện rào cổ lam mọc tự nhiên trên núi Phan Xipang, Lào Cai năm 1997. Từ đây ra đời nhiều công trình nghiên cứu và ghi nhận tác dụng của loại cây này. Thành phần của rào cổ lam chứa hơn 100 hoạt chất saponin là hoạt chất có cấu trúc giống nhóm damaran trong cây nhân sâm. Nó có tác dụng tuyệt vời trong giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa tình trạng thành mảng sơ vữa động mạch, duy trì huyết áp ổn định. Đặc điểm của cây rào cổ lam Cây dạo cổ lam có thân thảo mảnh, tua cuốn đơn để leo, hoa thuộc loại đơn tính, khác gốc, lá đơn xẻ chân vịt, giống lá kép chân vịt, cành hoa hình sao, rời nhau, cụm hoa mang nhiều hoa nhỏ màu trắng, bao phấn dính thành đĩa, có ba vòi nhụy ở đầu. Quả rào cổ lam có hình cầu, đường kính từ 5 đến 9mm, có màu đen khi chín. Loại cây này thường mọc ở độ cao từ 300 đến 2.000m, khu vực rừng ẩm thưa ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và ở rừng của một số nước châu Âu khác. Thành phần chính của cây này là flavonoid và saponin. Ngoài ra còn chứa các vitamin và khoáng chất như là SE, ZN, MN, FE, P. Theo nghiên cứu, cây rảo cổ lam 7 lá là loại chứa nhiều nhất chất saponin, hàm lượng gấp 3 đến 4 lần so với trong nhân sâm. Cây rào cổ lam 5 lá là đặc trưng và phổ biến nhất, còn một loại cây rào cổ lam 3 lá thì ít sử dụng vì ít tính năng hơn so với hai loại còn lại. Rào cổ lam có tác dụng gì? Rào cổ lam là loại thuốc quý dùng trong y học Trung Quốc, được gọi là nhân sâm năm lá, giúp kéo dài tuổi thọ nếu sử dụng thường xuyên. Ở Việt Nam, các nghiên cứu chỉ ra công dụng của cây rào cổ lam rất đa dạng. Rào củ lam có vị ngọt đắng, có tính hàn, ích khí kiện ti, thanh nhiệt giải độc, tốt cho cơ thể. 1. Hạ mỡ máu, giảm cholesterol trong máu. Rào củ lam có tác dụng tốt trong việc làm hạ mỡ máu, giảm lượng cholesterol tới 71%, nhiều hoạt chất saponin loại bỏ các chất béo có trong máu. Các mảng sơ vữa trong lòng mạch ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tim mạch, giúp máu lên não lưu thông. 2. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Nhiều hoạt chất phanotrai ổn định đường huyết, làm insulin nhạy cảm với tế bào và giúp tăng cường khả năng sử dụng gluco của tế bào, giúp ổn định lượng đường trong máu. 3. Tác dụng giảm béo Nhờ các hoạt chất hóa men, AMPK là một dạng men có khả năng chuyển hóa năng lượng của cơ thể, làm thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và chuyển hóa đường đạm, giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể. 4. Tăng cường hệ miễn dịch chống một số loại ung thư. Chất flavonoid có trong rau củ lam là chất chống oxy hóa mạnh, chống độc và giảm tổn thương gan, tăng khả năng thải độc của gan. Trên tạp chí Dược số 5 năm 2011 đã đăng một nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ và phó giáo sư tiến sĩ Lưu Vân Hiền về khả năng kìm hãm sự phát triển của các khối u. Sau đó, phía Hàn Quốc cũng phối hợp nghiên cứu và tìm ra trong rau củ lam Việt Nam có 7 hoạt chất saponin – chúng đã được chứng minh là có khả năng tiêu diệt mạnh các loại tế bào ung thư đại tràng, bạch cầu, phổi, vú, tử cung. 5. Giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngăn ngừa chứng lú lẫn ở người già. Uống rau cổ lam thường ngày, tăng cường lượng máu lên não, giấc ngủ sâu hơn và tỉnh táo hơn. 6. Giảm căng thẳng, chống lại quá trình lão hóa. Các chị em dân văn phòng thường sử dụng trà rào cổ lam là cách giảm stress hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa da và tóc. 7. Tác dụng tăng lực Nghiên cứu chỉ ra rào cổ lam tăng lực cho cơ tới 11,112 kg, cao hơn quercetin và filamin. Tác dụng này rất tốt cho các vận động viên tham gia thi đấu nâng cao thành tích. 8. Bảo vệ gan Tạp chí Y học Trung Hoa của Mỹ đã từng công bố về nghiên cứu tại Bệnh viện Su Wang, Trung Quốc. Các nhà khoa học phát hiện ra khả năng bảo vệ gan của rào cổ lam. Cụ thể, thí nghiệm, họ tiến hành dùng chất carbon tetrachloride 10% gây bệnh sơ gan cho chuột, sau đó cho chuột dùng rào cổ lam 3 tuần. Kết quả thật bất ngờ, giảm hẳn các dấu hiệu tổn thương gan. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học rút ra kết luận rào cổ lam có thể cải thiện tình trạng sơ gan nhờ cơ chế ức chế hình thành mô sẹo. Tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn khi áp dụng vào giai đoạn sớm của sơ gan. Cách sử dụng cây rào cổ lam Giảo cổ lam có thể được dùng để bào chế viên dạng 4 đến 10 gram hoặc sử dụng uống thay trà. Uống giảo cổ lam buổi sáng hoặc chiều làm bạn tỉnh táo. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều cũng có thể gây ngộ độc như ngộ độc nhân sâm. Một số nơi dùng lá để nấu canh hoặc xào với thịt ăn rất ngon, đặc biệt người sống ở các vùng núi coi giảo cổ lam là rau ăn quen thuộc. Đối với bệnh nhân hay bị hạ đường huyết thì chỉ uống giảo cổ lam lúc ăn no, khi uống rào cổ lam sẽ có thể có cảm giác miệng khô, khát nước do quá trình chuyển hóa cơ thể, vì thế nên uống thêm nhiều nước lọc để điều tiết. Cách làm trà rào cổ lam Cách đơn giản nhất để sử dụng rào cổ lam là làm trà. Người dân thường thu hái về rửa sạch rồi mang phơi khô, bảo quản dùng dần. Bộ phận dùng chủ yếu là lá. Những người kinh doanh còn chế biến thành trà túi lọc cho tiện sử dụng. Bạn có thể tự làm trà rào cổ lam theo hướng dẫn sau. Chuẩn bị rào củ lam khô 20g, ấm pha trà và nước đun sôi. Cách pha Cho rào củ lam vào ấm, thêm chút nước sôi tráng cho qua rồi chắt bỏ. Tiếp theo là cho nước sôi lượng vừa đủ, hãm trà 10 phút rồi uống. Khi hết có thể pha thêm nước để uống, đến bao giờ màu trà nhạt thì thôi. Nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để giúp tinh thần thoải mái, minh mẫn hơn, giúp làm việc hiệu quả hơn, Tránh uống trước khi đi ngủ vì có thể kích thích thần kinh khiến bạn khó ngủ. Trà rảo cổ lam xạ đen Chuẩn bị 30g rảo cổ lam, 30g xạ đen, 20g cà gai leo, 1,5 lít nước sôi và bình giữ nhiệt. Cách pha là cho tất cả nguyên liệu vào bình, thêm chút nước sôi tráng qua rồi chắt bỏ. Cho 1,5 lít nước sôi vào hãm 30 phút là có thể dùng được. Sự kết hợp giữa rào cổ lam, xạ đen và cà gai leo tạo nên thứ đồ uống vừa ngon, bổ dưỡng, lại còn có thể tăng cường sức khỏe của bạn, ngăn ngừa bệnh viêm gan B, đái tháo đường và phòng chống bệnh ung thư. Lưu ý khi dùng rào cổ lam. Không dùng nếu có các chứng như hư hàn, nghĩa là cơ thể có các triệu chứng chân tay lạnh, ghét lạnh, chịu rét kém hay mệt mỏi, đuối sức, đổ mồ hôi, thở ngắn hơi, đại tiện lỏng loãng, mạch trầm nhược, miệng nhạt khô rát, tiểu tiện trong dài. Những người nên dùng rảo cổ lan. Người thường xuyên khó ngủ, đau đầu, căng thẳng, mệt mỏi. Người bị suy gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ. Người bị cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch. Người bị u bướu, ung thư. Người muốn tăng cường sức đề kháng. Những người không nên dùng rảo cổ lan. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người đang dùng thuốc chống đào thải khi cấy ghép, người mắc chứng hư hàn, chịu rất kém, chân tay lạnh hay mệt mỏi, đổ mồ hôi, hơi thở ngắn, đuối sức. Người có vết thương hở sau phẫu thuật vì có thể làm máu chậm đông. Trẻ em dưới 6 tuổi cũng không nên dùng. Những tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng rào cổ lam là khó ngủ, mất ngủ, đầy bụng, hạ huyết áp, nóng người, khát nước, khô miệng. Rào cổ lam có tính hạ đường huyết nhanh do cơ thể tăng tiết insulin, do đó không được quá lạm dụng chỉ uống khi đã no hoặc thêm chút đường và gừng khi uống. Thông thường căn cứ vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe mà quyết định liều dùng. Tốt nhất là không nên quá 70 g mỗi ngày hoặc hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng. Chuỗi sức khỏe luôn nỗ lực mang đến cho quý vị những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên, khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được. Do đó, những video chúng tôi gửi đến quý vị chỉ mang tính chất tham khảo, mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến của các chuyên gia y tế được cấp phép. Bản tin sức khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chuối sức khỏe cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những nội dung mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!